Hi và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video hôm nay mình sẽ làm về môn lý lớp 12 nha và thay đổi gió một tí bằng bằng học quá nhiều rồi giờ sẽ mình sẽ chuyển qua vật lý lớp 12 và chương mình muốn nói đến là chương 4 dao động và sóng điện tử đây là chương mà à, đây là chương mà được coi là là thi dự kỳ và quan trọng trọng trong lý 12 và chương này mình sẽ cho các bạn về công thức và lý thuyết cực nhớ và video xong mình sẽ làm về bài tập nha đầu tiên thì các bạn cần hiểu đến đó, đầu tiên là dao động điện tử thì mạch dao động LC thì có là là một mạch kính gồm một tụ điện có điện dung C mắc với dây cảm thuần có độ tự cảm L trong chở R sắp xỉ hoặc bằng không sau khi tụ đã được tích điện nó phóng điện điện qua cụ cảm và tạo ra cho mạch LC một dao động điện từ tự do nhiệt điện tích được ở hai bản bản tụ hiện thế hai tụ dòng điện qua cùng cảm biến thiên điều hòa với với cùng các bạn nhớ nghe điện tích ở hai bản tụ hiệu điện thế hai bản tụ và dòng điện qua cùng cảm biến thiên điều hòa cùng với đầu tiên là tần số riêng là omega không sẽ bằng 1 chia cho căn LC và tần số góc riêng omega 0 thì các bạn thì nó sẽ tỷ lệ nghịch nghịch với lại với lại y và c l và c tần số riêng thì f0 f0 sẽ bằng bằng 1 chia cho 2 pi pi nhân căn lc tương đương nó là f sẽ bằng à, bằng à, omega chia 2 pi á cũng dùng công thức đó luôn rồi xong rồi suy ra f thì thì tần số f tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 lc chu kỳ riêng của t sẽ không sẽ bằng 2 pi căn lc chu kỳ t không tỷ lệ thuận với căn bậc 2 l và c và các bạn hỏi mình công thức tại sao mình lại có thì mình đi học phụ đạo là công thức mình mình, mình đã có được là do thầy hậu ái mà có được nè và thứ hai á, là dao động điện điện từ tự do trong mặt dao động thì đầu tiên là mình chọn t sẽ bằng không và thứ hai là mình là q sẽ bằng q không không và y sẽ bằng không à, phi sẽ bằng không khi đó diện tích trong vòng điện điện à, b q sẽ bằng q 0 cos omega t và y sẽ bằng y 0 cos omega t cộng B chia 2 với y 0 sẽ bằng bằng cái omega nhân cho q 0 cái công thức của mình đóng khung các bạn nhớ lưu ý nha công thức đó là là công thức quan trọng á điện áp ở hai đầu cục cảm thuần hoặc hai đầu tụ u sẽ bằng q 0 chia c cos cos omega t T. Nhận xét là cường độ dòng điện Y trong mạch đã động LC sớm pha hơn điện tích Q được áp một góc BC2. Đó các bạn nhớ, nhớ lưu ý nhận xét này nha. Đầu tiên năng lượng điện từ trong mạch dao động LC thì giả sử điện tích biến thiên điều hòa Q sẽ bằng Q0. Cos omega T năng lượng điện, điện từ trong tụ điện WC sẽ bằng bằng 1 phần 2 QU bằng Q0 bình chia cho 2C cos bình omega T trừ trừ blue uh, code bình omega t năng lượng từ trường trên cục cản thì các bạn tính theo công thức này á là, là năng lượng L sẽ bằng 1 phần 2 LI bình hoặc bằng 1 phần 2 L omega bình q không bình nhân sin bình omega T T sẽ bằng bằng Q, q không bình chia 2C cos cos bình omega T trừ cho q không không sin bình omega T các bạn nhớ công thức này nghe rồi, ờ, khi, mà các bạn ghi nhớ nhanh thì các bạn là năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa là một trong hai cái là không thể thiếu với nhau được và tần số góc uh, ờ, omega phẩy ờ, sẽ bằng 2 omega và f phẩy sẽ bằng 2 f và chu kỳ phẩy sẽ bằng t t chia 2 giống như năng lượng của con lắc trong dao động động luôn có sự chuyển động qua lại giữa các năng lượng và trong năng lượng của từ trường thì đến thứ hai thì năng lượng điện từ bằng năng lượng điện từ trường cực đại tụ điện tụ điện thì W sẽ bằng bằng W sẽ match bằng Q0 bình chia 2 C bằng 1 phần 2 C U0 bình và đơn vị là Joule và công thức này là công thức mà mình tổng hợp được từ các bài tập nha và video bài tập sẽ là có video trong video sau nha thì đến cái công thức thứ hai thì à, dạ, thì năng lượng điện từ bằng năng lượng lượng cực đại trường cực đại ở tụ điện thì W sẽ bằng WC match max bằng 1 phần 2 Li không bình Joule hiệu quả còn nhớ thì các bạn nhớ đầu tiên á, là Q không bình chia cho 2C bằng 1 phần 2 Li không bình và và bạn suy ra thì nó là sẽ bằng căn bậc 2 LC bằng bằng Q không chia Y không suy ra thì cái công công thức cần nhớ thì T sẽ bằng 2B căn LC sẽ bằng 2B chia Q không chia Y không và công thức này các bạn có thể tạm dừng tạm dừng lại các bạn có thể chép vào cũng được và công thức hai thì thì 1 phần 2 2 á, LI không bình sẽ bằng 1 phần 2 CU không bình bình chia ra LC sẽ bằng U không bình chia Y không bình các bạn nhớ công thức uh, công thức nhận nha đây công thức uh, điện vật qua lại uh, công thức cần nhớ rồi qua qua qua bài điện từ trường á thì điện từ trường xoáy thì điện từ trường xoáy xoáy có các đường rất là các đường cong kính bao quanh các đường sắt của từ trường các đường, đường sắt không có điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc khác với đường sắt của của điện trường tỉnh tỉnh tại bất cứ cứ nơi nào khi có sự biến thiên của điện trường thì đều xuất hiện từ trường và ngược lại từ trường xoáy có đường sắt của từ trường bao giờ cũng khép kín và thứ hạng ba là điện từ trường thì sự biến thiên và chuyển hóa liên tục của điện trường và từ trường trong không gian gây ra điện từ trường điện từ trường lan truyền trong không gian tới tốc độ bằng tốc độ ánh sáng 3 nhân 10 trừ 8 mét trên giây điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian và không gian thứ ba thì sóng điện từ từ sóng điện từ là điện trường lan truyền trong không gian kể kể cả chân không đặc điểm của sóng điện từ thì sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ độ bằng tốc độ lan truyền trong của ánh sáng c sẽ bằng 3 nhân 10 mũ trừ 8 mét trên giây sóng truyền từ sóng ngang ngang sóng truyền sóng điện từ là sóng ngang tại một điểm bất kỳ trên phương truyền vector với độ điện trường E vector E là vector cảm ứng điện từ từ B vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng E E sẽ vuông góc với B và B sẽ vuông góc với phương truyền sóng và vector E và B đều biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian và luôn luôn đồng pha và tính chất của sóng điện từ là, là có đầy đủ các tính chất giống như sóng cơ học phản xạ khúc xạ và giao pha truyền được trong môi trường vật chất và cả trong hư không không cần môi trường truyền sóng và thứ hai ba là tần số của dòng điện điện từ tử là tần số của điện từ trường thứ bốn là bước sóng của sóng điện từ là sóng chân không và công thức của mình là lambda sẽ bằng c chia f sẽ bằng 3 nhân 10 mũ trừ 10 mũ 8 chia cho f và đơn vị của nó là mesh mạng năng lượng thì sóng điện từ từ từ tuyến từ môi trường này sang môi trường khác tần số không đổi vận tập sống không được và các mình sẽ cho hai ảnh minh họa về đầu tiên là cái cái mà để phương trình sóng là ờ, là hình một thì các bạn nhìn thấy là đi từ thu từ thứ một là đầu tiên là một là micro thứ hai là mạch phát sóng điện từ cao tầng và thứ ba là mạch biến hiệp điều thứ bốn là mạch khuyết đại thứ năm là anten phát còn qua hình thứ hai thì các bạn nhìn thấy là nó trái ngược với lại là một là anten thu một cái máy thu một cái pha, máy phát á, là hai á, là mạch khuếch đại dao động điện từ cao tầng ba là mạch tách sóng bốn là mạch khuếch đại dao động điện từ âm tầng và thứ năm là loa và nguyên, nguyên tắc thu sóng điện từ á, đầu tiên là dựa vào về nguyên tắc cộng hưởng điện từ trong mạch RC C à, S bằng bằng F0 tần số thu được đồng hưởng điện từ thì thì S sẽ bằng F0 sẽ bằng 1 chia cho 2 pi căn LC và đơn vị HZ bước sóng điện từ thu được là lambda sẽ bằng c nhưng t sẽ bằng c nhân cho 2b căn lc và đơn vị là mét chu kỳ sóng điện từ thu được là t sẽ bằng t không sẽ bằng 2b căn lc và rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn một ngày tốt lành và tạm biệt các bạn bạn tại đây thôi và trên đây là toàn bộ những gì mà mình làm về về chương này rồi rồi chương 4 á và mình video này mình sẽ làm về lý thuyết còn video bài tập mà mình sẽ làm video sau nha